Ngày hôm nay đặc biệt 26 và lô tô của chúng ta đã tưng bừng rực lửa đến tất cả anh chị em chúng ta rồi mọi người nhé Thật sự mà để nói thì ờ, ngày hôm qua chúng tôi có lên video chúng tôi có chia sẻ đến tất cả anh chị em chúng ta dự và cho tham khảo từ ngày mùng 9 đến ngày mùng 10 ok chưa với cặp song thủ đấu tố đó là 2662 thì ngày hôm nay là đặc biệt 26 nổ cho chúng ta luôn mọi người nhé ngày hôm nay 26 nổ cho chúng ta ở giải đặc biệt luôn ngày đầu tiên luôn mọi người nhé ok chưa đường cầu của chúng ta đang nối mạch ăn thông đường cầu của chúng ta đang nổ từng bừng rực lửa đến tất cả anh chị em chúng ta luôn mọi người nhé ăn chắc mặc bền ok chưa những đường cầu tâm huyết những đường cầu tâm đắc những đường cầu tỷ lệ ăn cao chúng ta đã về bờ như thế này và một lần nữa chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em cô dì chú bác chúng ta từng bừng rực lửa như thế này luôn mọi người nhé ok chưa thể và thật sự mà để nói thì à, ngày hôm nay chúng ta từng bừng rực lửa và ở trên Zalo cũng vậy ngày hôm nay ở trên Zalo chúng ta từng bừng nối cầu quan thông đến tất cả anh chị em chúng ta luôn mọi người nhé và chúng tôi có một số vấn đề chúng tôi muốn chia sẻ đến tất cả anh chị em chúng ta đó là ngày hôm nay ở trên Zalo chúng ta tưng bừng rực lửa rất là nhiều và có những thành phần ok chưa buổi chiều uh, có giao lưu và có nói chuyện và có rõ ràng rồi thì uh, ngày hôm nay chúng tôi chiều hôm nay vào lúc 5 giờ hơn một chút thì chúng tôi có có gửi số cho tất cả anh chị em chúng ta và cuối ngày sau giờ quay ok chưa sau giờ quay thì anh chị em chúng ta đã hủy bạn bè đi, hủy kết bạn và cũng như là chặn chúng tôi đi rồi. Cho nên là trường này đây chúng tôi rất là buồn và cũng như là chúng tôi đã thất vọng đến tất cả anh chị em chúng ta rất là nhiều bởi vì là chúng tôi à, đã cố gắng và cũng như là đang à, đã bỏ công sức ra để chúng tôi nghiên cứu cầu kèo cho tất cả anh chị em chúng ta rồi thì chúng tôi cũng rất là buồn và chúng tôi rất là khó khăn cũng như là giờ này đây chúng tôi quyết định rằng là chúng tôi sẽ thu phí trước mọi người nhé chúng tôi sẽ thu phí trước này ok chưa phí trước là 500k thôi ok chưa đấy không phải là chúng tôi khó khăn gì đâu nhưng mà bởi vì nhiều rất là nhiều anh chị em chúng ta vào kênh của chúng tôi và anh chị em chúng ta xin số lấy số và sau đó thì giờ sau giờ quay thì anh chị em chúng ta chặn chúng tôi đi Đấy, cho nên chúng tôi không thể làm việc như thế này được nữa bởi vì chúng tôi rất là buồn và chúng tôi rất là bực tức cho nên là chúng tôi giờ này đây chúng tôi quyết định rằng Đấy, thu phí trước một chút để anh chị em chúng ta có thể thành công hơn đúng chưa ok chưa thì uh, thật sự mà để nói thì à, không phải là chúng tôi uh, khó khăn với tất cả anh chị em chúng ta đâu mà vì và tất cả anh chị em chúng ta không hợp tác với chúng tôi một cách đàng hoàng cho nên là ngày hôm nay chúng tôi quyết định rằng là chúng tôi sẽ thu phí trước 500k mọi người nhé 500.000 để anh chị em chúng ta có thể tương hợp tác với chúng tôi nghiêm túc một chút ok chưa Đấy, anh chị em nào chúng ta không không muốn chơi không không có không vào phí trước thì anh chị em chúng ta không nên vào rõ ràng như vậy bởi vì ngày hôm nay chúng tôi rất là buồn Đấy, chúng tôi chốt một tuần thông rồi rất là nhiều anh chị em chúng ta một ngày cũng có một hai anh chị em chúng ta vào nhưng mà anh chị em chúng ta chiến thắng được rồi thì anh chị anh chị em chúng ta tiếp tục ấy, tiếp tục là hủy bỏ bạn bè đi và chặn chúng tôi đi ok chưa như vậy chúng tôi rất là buồn có thể là ngày hôm nay bạn kia ông kia thành phần kia đúng chưa vào ngày hôm nay lấy số nổ tương bừng ngày hôm nay tiếp tục sau ờ, giờ quay chặn và ngày mai tiếp tục dùng zalo khác để kết bạn mọi người nhé có thể dùng zalo khác để kết bạn dùng zalo khác để liên lạc với chúng tôi và lấy số để tiếp tục ngày mai chặn tiếp tục như thế như thế thì chúng tôi không ờ, làm việc được mọi người nhé anh chị em chúng ta lưu ý là như vậy đó là những những thành phần chúng ta không nên làm được ờ, điều, những cái điều đó ok chưa à, ngày hôm nay chúng tôi rất là buồn bởi vì là một tuần thông rồi anh chị em chúng ta vào lấy số nổ tưng bừng rực lửa có những ngày nổ hai nháy có những ngày nổ ba nháy ok chưa và những có những ngày nổ tưng bừng rực lửa cầu đề cầu xiên luôn và sau giờ quay thì anh chị em chúng ta đã chặn chúng tôi đi Đấy, chung như vậy thì chúng tôi rất là buồn cho nên chúng ngày hôm nay chúng tôi quyết định xoay quay trở lại đây và chúng tôi có uh, thu phí trước là 500k 500 nghìn cho nên là anh chị em chúng ta cố gắng đấy, bỏ ra một chút phí để chúng ta có thể thành công hơn mọi người nhé trên cái, cái con đường một số học này chúng tôi đảm bảo cho tất cả anh chị em chúng ta mỗi ngày chúng ta sẽ có lại có dư cho tất cả anh chị em chúng ta luôn bởi, vì là được chúng tôi tư vấn về cái tỷ lệ nổ và tỷ lệ vào tiền như thế nào cho nó phù hợp để chúng ta không phải thua tha nợ nần mọi người nhé lô tô ngày hôm nay thì lô tô chúng ta của lô tô đó là lô tô đầu 8 ngày hôm nay là, bị câm Đấy. thật sự mà nói thì ngày mai chúng ta đã, đã có những đường cầu phải nổ vào ngày mai rồi cho nên anh chị em chúng ta hành nhanh tay liên hệ với chúng tôi mọi người nhé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 còn là chúng tôi không bắt buộc hoặc là không khuyến khích tất cả anh chị em nào chúng ta chơi tô quất lớn với những con số trên video này cả bởi vì là những đường cầu trên này là những đường cầu tham khảo thôi xong thủ lô tô tham khảo hai ngày ok chưa thay vì anh chị em chúng ta bỏ tiền để chơi hai ngày thì chúng ta bỏ ra một chút phí để chúng ta có thể chơi uh, uh, bạch thủ đô nhân bạch thủ đô một số ở trên zalo cầu kín của chúng tôi luôn mọi người nhé nhận bạch thủ lô cầu kín số vip cho tất cả anh chị em chúng ta luôn đấy, cầu ờ, có bạch thủ lô một số này cầu xiên hai này cầu dàn đề năm số này chúng tôi đảm bảo tỷ lệ ăn cao cho tất cả anh chị em chúng ta luôn đấy, cho nên anh chị em chúng ta hãy yên tâm khi mà liên hệ với chúng tôi mọi người nhé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 tháng 4 năm 2023 đừng có phải nổ ngày mai chúng tôi đã sẵn sàng cho tất cả anh chị em chúng ta rồi nói chung là chúng tôi cũng không đảm bảo 100% nhưng chúng tôi đảm bảo thì cho tất cả anh chị em chúng ta về cái đường cầu bạch thủ lô một số thì nổ chúng ta đó là 5-6 ngày trong một tuần mọi người nhé à, còn đường cầu xong thủ lô tô thì chúng tôi chốt một tuần đúng chưa một tuần là 14 14 con thì ít nhất phải nổ cho chúng ta là 10 con mọi người nhé về đường cầu xong thủ lô tô bởi vì là những đường cầu chúng tôi chốt đảm bảo được chúng tôi nghiên cứu kỹ lượng để chúng tôi kết hợp lại để chúng ta có những đường cầu những con số tỷ lệ cao nhất để anh chị em chúng ta có thể thành công hơn chứ không phải là theo những con số trên à, video những đường cầu tham khảo như thế này ok chưa à, anh chị em chúng ta lưu ý cân nhắc này như vậy còn à, ngày hôm nay thật sự phải nói thì chúng tôi rất là buồn cho nên anh chị em chúng ta cố gắng vào một chút phí để chúng ta có lấy số mỗi ngày mọi người nhé từ ngày hôm nay trở đi chúng tôi sẽ không hỗ trợ phí sau cho tất cả anh chị em chúng ta nữa Đấy, anh chị em chúng ta khó khăn thì anh chị em chúng ta cần chúng ta giúp và chúng tôi đã giúp rồi thì anh chị em chúng ta cố gắng hợp tác với chúng tôi một cách nghiêm túc nhất một cách chân thành nhất để anh chị em chúng ta có thể thành công hơn ok chưa bởi vì là anh chị em chúng ta đã khó khăn rồi thì cần chúng tôi Đấy, cho nên là anh chị em chúng ta lưu ý như vậy bởi vì là trong cái cuộc sống của chúng ta thì cần bằng cái sự đó là sự công bằng và bằng cái sự hợp tác lâu dài bằng cái sự may mắn chúng ta trong cái cuộc sống của chúng ta rất là cần rất là nhiều cái sự may mắn để chúng ta có thể thành công hơn cũng như là chúng ta sẽ suôn sẻ trong cái cuộc sống hơn